À, lại là mình đây. Thì hôm nay mình đang số điểm là 6, m 5 thì mình nghĩ rằng là mình sẽ lên cỡ 8M là mình dừng. Thì như thường lệ thì mình sẽ đánh à, kiểu như là đánh thăm dò thôi. Thì như các bạn đã biết rằng là cái cầu dừng á, là như thế nào rồi. Tại vì cái cầu dừng á, là mình có thể là dừng khi đặt nó chỉ tiêu. Thì trong quá trình mà để đặt chỉ tiêu thì có rất là nhiều loại chỉ tiêu. Cho nên như hôm nay mình sẽ tiếp tục với lại cái series về cái cầu dừng thì mình cảm thấy rằng là à, nó đạt với chỉ tiêu của mình rồi là mình sẽ dừng thôi và là các bạn phải nhìn đó mà các bạn phải tham khảo và cái tính chất của mình là chỉ mới tính chất là tham khảo nên các bạn có thể là chắc lọc để xem nhá thì uh, cầu này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ là cầu hồi đó các bạn ạ à. thì mình cứ theo nhẹ thôi uh, trong quá trình mình chơi ấy, thì uh, khi mà nó có những cái tỷ lệ thua có những tỷ lệ thắng nó không phải là hoàn toàn nhưng mà uh, chúng ta phải biết được xác định được là ở trên này có những cái chuỗi thắng có những cái chuỗi thua ở đây chúng ta phải tự tin à, bình tĩnh để có được những cái quyết định à, chính xác nhất à, đây là một kiểu đánh bằng trên thì nếu như bằng trên nó không ra thì đó là một chuyện bình thường chứ không phải là khi mà các bạn nghĩ rằng nó bằng trên là nó sẽ không ra nữa à, đó như các bạn vừa thấy đó thì trong quá trình mà mình quan sát đấy thì mình khả năng cao là cái lệnh này mình sẽ đi tiền lớn hơn và mình tự tin với lại cái khả năng này theo cái dự đoán của mình thì mình nghĩ rằng cái ván này nó sẽ bẻ cầu à, mình đi cái lệnh hơi cao một tí nhé Ồ, cái này là mình quên chỉnh lệnh nhé chứ không thôi là mình đi cao hơn tí xem nào 01 6 7 đó. mình cũng ừ. thấy rằng là mình tự tin thì mình vào thôi thì khi nào mà đạt được cái số điểm mà mình mong muốn ấy, thì mình sẽ dừng và các bạn phải biết rằng là khi mà chúng ta biết đường dừng ấy, thì chúng ta sẽ có tiến tỷ lệ thắng rất là cao thì trong quá trình mà cầu 12 nó đang đi 12 13 14 nó đang đi cầu rất là đẹp này mình sẽ theo luôn Ồ, hồi nãy là mình, ờ, nói là mình theo cầu 1, 2, 1, 3, 4, ồ, như vậy là mình nhầm á bạn. Đáng lẽ là mình đặt bên player mới đúng, nhưng hôm sau đâu các bạn ơi. À, nhầm cái kiểu này mình làm lại kiểu khác. Đôi khi có những cái nhầm đó các bạn. Mình nghĩ là nó sẽ win đó các bạn. 1 2 ok hấp luôn các bạn thì à, trong quá trình mình chơi ấy, thì các bạn phải biết rằng là có những cái tay thua có những cái tay thắng cho nên có những cái cái quyết định nó nó không mang tính là gọi là chính xác nhưng mà những cái ván mà nó quyết định thực sự ấy, thì mình nên tự tin với nó để tăng gia tăng khả năng chiến thắng của mình thì uh, hiện tại thì à, chưa đạt được cái chỉ tiêu của mình thì mình cứ đánh thăm dò thôi vẫn bám theo cầu mà mình đi và trong cuộc chơi này mình đừng có ham đừng có giận như là ham quá tất tuy nhiên là nó sẽ có ham nhưng mà chúng ta đừng ham quá chúng ta phải hoàn thành kế hoạch của mình thì chúng ta phải uh, dừng chứ ờ, nếu mà không hoàn thành kế hoạch mà chúng ta không dừng thì nó sẽ là series sau này chúng ta sẽ uh, khó mà chiến thắng à, cầu một hai lần đi thì chúng ta cứ bám theo cầu mà đi thôi à, cầu hôm nay rất là đẹp cho nên mình mình cứ bám trụ theo cầu thôi các bạn nha các bạn đừng có đánh lung tung à, các bạn chỉ cần mà bám sát theo cầu thôi à, các bạn sẽ có đạt được những cái tỷ lệ mà mình mong muốn Ờ, như vậy là mình đã win rồi. Thì theo cái hạch thì mình đã, à, đặt chỉ tiêu thì, à, mình cũng xin kết thúc video ở đây. Tại vì cái cầu dừng hôm nay là mình đặt ra chỉ tiêu rồi mình sẽ dừng. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái series tiếp theo. Xin chào.